có lúc anh vẫn thường nhớ về ngày đầu tiên ta có nhau mỗi sáng anh bắt đầu một thói quen gửi cho em một dòng nước thương thật nồng nàn bao giờ anh chưa yêu biết bao vòng tay nồng ấm mỗi khi hẹn hò để hát cho em có lúc anh vẫn thường mơ ngày đầu tiên lúc ta có nhau mỗi sáng anh bắt đầu một tối quen tôi cho em một dòng yêu thương thân nồng và giờ anh my Thank you.